hôm nay thì cửa hàng rẻ hơn khuyến mãi chúng tôi <clears throat> sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa nhập thì bếp là Rinnai thì bếp này nó sẽ có cái model là KGE 660 FTS thì đây chính là cái nội thất ở bên trong của bếp bên trong của bếp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 khi mà các bạn mua vip mua vip cửa hàng chúng tôi đây các bạn sẽ được tặng kèm ở đây á, là một cục bao bao như thế này đây là cục nguồn bao bon đây thì với cục nguồn bao bon này các bạn sẽ dùng trực tiếp vào cái ổ điện đây như đầu chờ luôn sẵn bên hông để mà chúng ta có thể sử dụng trực tiếp luôn mà không cần đến pin đây pin là sao đây tôi lấy đi ra ngoài hết tôi đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa vì nó ờ, đã giảm cái nhiệt độ cao đây thì độ bên trái của tôi là 300 độ bên phải của tôi là 277 đây thì nó sẽ biến nó tiếp xúc cái đây nồi nó cho chúng ta với nhau đây các bạn có thể nhìn thấy đây bếp sử dụng gồm 3V hoạt động vẫn bình thường thì đối với dòng bếp dưới nhật này á nó sẽ có rất nhiều ưu điểm thì đầu tiên á đây là bếp được xuất xứ từ nhật sử dụng nó sẽ rất là bền đây phía bên trái đã phá ra không có năng đứng hà nội bên phải của tôi đã phá ra đây phá ra phá ra công tắc vẫn mở bình thường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 ở đây sẽ có tính năng rang sạc đồ khô và sẽ ấn vào giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây thì sẽ đổi như thế này thì ở điều kiện bình thường á, thì cái que cảm biến á, nó chỉ chỉ độ đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần nhiệt độ cao á, các bạn phải kích hoạt tính năng này lên thì khi đấu que cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái không ra vấn đề nhiệt độ nó sẽ bị kìm hãm lại